tưng bừng tưng bừng khai trương cửa hàng chăn ga gối đệm nhập khẩu An Phát với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Từ ngày 19 đến hết ngày 31 tháng 10, An Phát tổ chức chương trình tuần lễ vàng giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt hơn, khách hàng sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng lên đến 500.000 đồng sử dụng cho lần mua tiếp theo. An Phát chuyên về các sản phẩm chăn ga gối đệm nhập khẩu phù hợp cho cả bốn mùa với các thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, Singapore, Thượng Hải, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ấn Độ, Ả Rập. Ngoài ra, An Phát còn có các sản phẩm dành cho bé yêu như túi ngủ, gối ôm, ga giường phù hợp với nhiều lứa tuổi phương châm xây dựng thương hiệu của An Phát là uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh và đảm bảo lợi ích của khách hàng. Trân trọng kính mời quý khách đến với An Phát để tham quan, mua sắm, lựa chọn những sản phẩm tuyệt vời nhất cho gia đình của mình. An Phát xin kính mời và kính mời